Xin uh, chào anh em nhé Ở à, cái video này tôi uh, lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về những cái bộ hột mà do chính uh, tay tôi làm chính tay tôi làm ra và phục vụ cho anh em nào mà đang làm tay cái Đấy. đang làm tay cái thì uh, anh em cũng đã biết ở nay trên thị trường bây giờ nó đang có cái dòng máy phân âm tài xỉu Đấy. phân âm những cái mặt của bộ hột tài xỉu ấy thì cái đấy thì là cũng ờ, nói chung là nó cũng hoang mang so với một số anh em mà đi làm tay cái nhá đấy, cũng ờ, hơi hoang mang cái hoang mang của anh em ấy thì ờ, gạt bớt sang một bên đi đấy, nói chung là anh em theo dõi cái video này và anh em gọi điện đến cho tôi thì tôi sẽ nói cho anh em cái cách mà anh em đi lắc tài xỉu mà anh em hoàn toàn anh em không không có sợ gì vấn đề máy phân âm và thầy thợ nghe hột tài xỉu cả nhé đấy Để cái lý do vì sao mà tôi nói như vậy thì à, cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi đấy, tôi là người bán đồ chơi đấy, bán đồ chơi và tôi hiểu cái cách chơi hiểu cái đồ chơi của nó như thế nào đấy thì tôi sẽ là người tư vấn cho anh em khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi nhé thì khi mà tôi bán những cái à, bộ hột tài xỉu này hay bán những cái đồ chơi tài xỉu mới nhất đấy tôi phải tư vấn cho anh em đấy, tôi phải tư vấn cho anh em những anh em nào mà mua những cái bộ hột này đấy mua những cái bộ hột bên tôi thì tôi chắc chắn rồi tôi sẽ phải tư vấn cho anh em cái cách chống và cái cách mà anh em làm sao mà anh em đi đánh nó hiệu quả nhất đấy đấy là cái à, phương thức bán hàng của của của bên cơ sở tôi đấy, và nói nói đúng hơn là cái phương thức bán hàng của tôi đấy tôi luôn luôn hướng những cái gọi là hiệu quả nhất cho anh em đấy, hiệu quả nhất cho anh em khi anh em sở hữu cái bộ đấy. đấy bất kỳ là anh em ví dụ anh em làm tay cái hay anh em làm tay con hay bất kỳ là anh em làm uh, cái gì đi chăng nữa thì nói chung là tôi vẫn hướng hay là vẫn chia sẻ cho anh em những cái điều tốt nhất để cho anh em đi đánh nó hiệu quả anh em đi đánh hiệu quả thì là tôi cũng cảm thấy là cũng rất là vui đấy thì cái video này tôi uh, giới thiệu cho anh em cái uh, hai cái bộ hột mới nhất ở bên tôi mà vừa rồi cũng uh, đi nghe ngóng cái vụ uh, phân âm tài xỉu ấy, nên là cũng uh, cũng cũng uh, không để tâm đến hai cái bộ hột tài xỉu này thì cái bộ hột tài xỉu uh, này chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 anh em nhé Đấy bộ hột tài xỉu 2020 thì anh em nào mà đã sử dụng cái bộ này rồi hay là anh em nào đã, đã à, chơi qua cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi thì anh em cũng biết được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em Đấy, thì những cái bộ hột mà tôi làm để dành riêng cho anh những anh em làm tay cái thì 100% những cái bộ hột đấy đi đều tỷ lệ ra bảo của nó cực kỳ cao nếu mà anh em lắc đúng cách của tôi đấy và cách thứ ba nữa là anh em giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn của anh em nó được 7 đến 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm thì cái cách giữ tài giữ xỉu thì ờ, anh em thông cảm cái này nó là cái ờ, cái cái ờ, bí quyết hay gọi là cái riêng ở bên tôi thì anh em cũng thông cảm tôi không nói được ở trên video này đấy thì anh em nào muốn mua hột hay anh em nào mà muốn uh, có cái cách lắc này thì anh em uh, đến cơ sở hoặc là anh em đặt mua cái bộ hột này anh em uh, nhận được hột thì anh em alo cho tôi đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy, thì có gì anh em thông cảm cho tôi nhá đấy thì à, đấy cái bộ hột 20 20 này nó là như vậy đấy, anh em lắc đều nó sẽ đi đều cho anh em 90 phần trăm anh em lắc theo cách của tôi thì cái tỷ lệ lên bảng của nó và cái tỷ lệ giữ tài giữ xỉu của nó theo ý muốn của anh em được 80 phần trăm nhá thì cái bộ thứ hai đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà tôi vừa mới cho ra mắt hiện tại chưa cho ra mắt à, ở trên YouTube Đấy, thì tôi ngày hôm nay tôi sẽ quay cùng với cái à, bộ hột tài xỉu 2020 nhé thì cái à, bộ hột tài xỉu cái bộ hột tài xỉu mới này nó chính là cái tôi đặt tên cho nó chính là cái bộ hột tài xỉu nhích anh em nhé đấy cái bộ hột tài xỉu nhích lý do vì sao mà nó gọi là tên là nhích đấy. nhích thì anh em à, hiểu nó nôm na đơn giản một chút đi đấy, nhích có nghĩa là cái bộ hột này khi mà anh em lắc tài xỉu à, hay là anh em à, chơi cái bộ hột này thì anh em chỉ cần nhích cái bộ hột này thôi là nó cũng sẽ đi rồi đấy chưa cần là anh em phải lắc nhá đấy ví dụ như thế này đó như thế này nó đã đi rồi đúng không anh em đấy nhá lại này. đó đúng không bộ hột này nó đi rất là đều luôn đấy đấy thì anh em chỉ cần nhích thôi chứ anh em không cần phải cứ phải lắc bồng lên này làm gì cả hay anh em lắc lên như này làm gì đấy anh em chỉ cần nhích này thôi là đủ nhá đấy anh em chỉ cần nhích này là đủ thôi đấy nó đi cái bộ hột nó rất, rất là đi và cái cách giữ tài giữ xỉu của nó cũng có nhá cũng có nhưng cái tỷ lệ phần trăm của nó không lên bằng cái bộ hột tài xỉu 20 20 này được đấy thì cái bộ hột tài xỉu 20 ờ, 20 này thì cũng rất là nhiều anh em biết rồi thì uh, tôi chỉ nói qua cho anh em thôi thì cái bộ hột 20 20 này đấy nó anh em lắc đều tay đúng cách của bên tôi hướng dẫn cho anh em thì anh em sẽ lắc được cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu 20 20 này anh anh em đi lắc tài xỉu đấy thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng à, cái tỷ lệ thắng cho anh em lên được 80 phần trăm đấy thì cái cách lắc tài xỉu này nó nó hoàn toàn nó mang lại cho anh em những cái hiệu quả nhất khi mà anh em sử dụng cái cách lắc vào bộ hột này nhé đó. thì à, tôi sẽ nói à, sâu về cái bộ hột tài xỉu nhích này đấy thì nó hôm nay nó mới được ra mắt anh em đấy thì cái bộ hột tài xỉu nhích này nó là hoàn toàn không tang đấy là cái thứ nhất đấy, cái thứ nhất cái thứ hai là cái bộ hột tài xỉu nhích này đấy, khi mà anh em nhích đều tay đấy, nhích đều tay thì tỷ lệ của nó đi cũng rất là đều cho anh em nhé đây tôi sẽ thử cho anh em này đó vừa tài đúng không nhích nhẹ cái là lên xỉu đấy nhích nhẹ cái này là lên tài đấy thì chén này có thể là nó bị uh, lỗi nhé đó lên tài đúng không nhích nhẹ thôi đấy bao tỷ lệ bao bốn năm sáu chén này chắc chắn phải xuống xỉu rồi không xuống xỉu không lấy tiền đó đúng không tiếp tục đó. nói chung là anh em chỉ cần nhích như này thôi đấy. nhích như này là cái bộ hột nó đi, đã đi rồi đấy anh em nhích như kiểu là không đi như vậy mà nó cũng đã đi rồi từ 1 sang 6 từ 6 sang 1 nó rất là hiệu quả cho anh em nhá đấy nó rất là hiệu quả cho anh em đấy nói chung là bộ hột này anh em chỉ cần nhích thôi nhích là đi nhích là đi đấy nhất là đi đó đúng không nhất là đi đấy thì cái à, những video sau thì tôi sẽ à, thử cho anh em tăng tích của cái bộ à, tài xỉu nhích này thì cái video này nó thời gian nó có hạn nên là anh em thông cảm cho tôi tôi sẽ hướng à, tôi sẽ chỉ review hai cái bộ hột này nó nó nó nhanh Đấy, để anh em nào mà đang làm tay cái hay là anh em nào chuẩn bị làm tay cái anh em muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu mà nó lắc nó có hiệu quả cao cho anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì anh em cứ alo cho tôi nhé đấy thì uh, anh em sẽ được tư vấn anh em sẽ được tư vấn cách lắc những cái mẹo lắc cách anh em chơi hột uh, tài xỉu này nó rất là hiệu quả thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nhớ đăng ký kênh và theo dõi những cái video mới nhất bên tôi và đăng tải lên để giới thiệu cho anh em những cái đồ chơi